gửi cho các cháu ở thôn à, cá các cháu nhỏ đây này mỗi người một ít kẹo ít kẹo trước khi mình à, tạm biệt mọi người là mình về à, quê hương Đấy. rồi các con nhớ khoanh tay cảm ơn bác phó nhờ tập nói dần đi bước vào năm học mới mà nhờ đúng không bắt giang nhá ừ, bước vào năm học mới rồi cố gắng học nhá học thật giỏi nhá nghe lời bác phó nhá Giang xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi sáng ngày hôm nay à, Hiện tại thì Giang đang trên con đường vào nhà em Bí Thư Già thì, à, Quý cô bác anh chị à, có thể nhìn thấy đằng sau của Giang à, Những à, đống sỏi đã được đổ trải đến đoạn ngã ba trên kia rồi thì, à, Xe Giang không à, xuống được dưới này Thì con đường bê tông của thôn Ha Cá vẫn chưa xong ấy thì cũng đã rất là lâu rồi thì à, Giang mới vào thôn Ha Cá và hôm nay Giang chỉ yếu vào thôn Ha Cá để báo cho em già và toàn thể mạnh thường quân cũng như là quý cô bác anh chị khán giả Đấy, từ trước đã luôn đăng ký ủng hộ kênh của Giang là về nhà em bí thư già là Giang sẽ không làm nữa và cũng như đường thôn Ha Cá bê tông đổ bê tông ấy Giang cũng không làm nữa và tất cả các tiền quỹ của các mạnh thường quân thì à, Giang cũng à, xin phép là được à, rút về quê hương mình và cái tiền làm nhà em bí thư già thì Giang sẽ vào trực tiếp giao cho em Ngọc để em Ngọc làm này đồ sắp xong đấy nhở vâng và vâng, thì ờ, thì ờ, các bác là đang ờ, đổ đường bê tông con ha cá đây tranh thủ chắc là cũng chỉ còn vài à, buổi nữa là xong rồi và giang à, xin à, chân thành cảm ơn à, tất cả mọi người và trong thời gian vừa qua thì à, đã luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ à, giang trong quá trình mà giang đi à, giúp bà con nghèo khó khăn ở trên à, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang này Và cái thôn Ha Cá này cũng là cái duyên của Giang lần đầu tiên được vào thôn Ha Cá là giúp nhà sáu mẹ con Và từ đấy đi thì à, một thời gian sau thì em Ngọc ở à, Lạng Sơn là có à, lên trên này giúp cùng Giang ấy thì cả hai anh em là cùng vào một thôn và cùng nhờ một em bí thư gia Đấy, để giúp và cũng uh, được các mạnh thường quân cũng như là khán giả là theo dõi ủng hộ hai anh em rất là nhiệt tình và động viên hai anh em cũng rất là nhiều nhưng mà cũng uh, do một phần là có nhiều thì các bạn anh chị khán giả là hay nói mình là à, hai anh em không nên làm một thôn một người làm sẽ tốt hơn và Giang cũng uh, suy nghĩ rất là nhiều thì, uh, cuối cùng mình sẽ quyết định là về quê hương gần nhà để giúp những đồng bào khó khăn ở gần quê hương mình ấy và theo như Giang nghĩ quan điểm của Giang thì uh, giúp đồng nào đồng bào ở đâu ấy cũng là giúp thôi chứ uh, không cứ gì là mình cứ phải giúp ở tận uh, gần nhà mới là hay hay là ở xa là không được đối với Giang thì à, Giang cũng muốn rất là giúp rất là nhiều nhiều nơi những cái hoàn cảnh thứ nhất là bà các cháu mồ côi này các à, cụ già này neo đơn này hay là các à, hoàn cảnh là bệnh tật này ấy rất là chi là cái, khó khăn mình sẽ là chủ yếu tập trung vào những cái gia đình đó thì à, lời đầu tiên thì à, cho Giang à, được à, xin lỗi quý các bạn anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là khán giả đã luôn mong chờ đợi uh, Giang cất căn nhà cho nhà em Bi Thư Gia và con đường bê tông thôn Ha Cá Thế thì hiện tại thì em Ngọc em cũng đã đang giúp rồi làm bể nước cộng đồng thì Giang cũng nhận được tiền chung ở đó và Giang cũng đã hỏi uh, tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước người đã ủng hộ cho kênh của Giang ấy là có nên gửi chị em Ngọc hay không về tiền bể nước thì chỉ có một chị Lan à, cô Lan là cô ấy đồng ý gửi cho em Ngọc là 2 triệu ba để em à, Ngọc có là làm cái à, bể nước cộng đồng hiện tại em Ngọc đang làm đó còn cái à, đường à, bê tông non ha cá thì Giang cũng hỏi là các mạnh thường quân hết rồi thì các mạnh thường quân cũng bảo là đã giao cho Giang tin tưởng mình ấy nên là nếu như mà Giang mà về thì à, các mạnh thường quân cũng bảo Giang là cầm số tiền đó để về quê hương làm giúp bà con ở quê hương mình cũng được và cái tiền quỹ mồ côi của chú Điền Vũ nữa đấy thì à, Giang có hỏi chú rồi chú bảo là tùy tâm Giang làm chứ chú không ép buộc không cần à, ấy nên là Giang cũng đã hỏi qua ý kiến của chú và chú cũng bảo là mình uh, cầm về quê hương để giúp các cháu mồ côi ở quê mình ở trong hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy và tiền của anh Phạm Tiến nữa cũng còn quý ở đây Giang đang cầm cho anh nhé và tiền của nhóm ở bên Canada đang cũng đang cầm mười mấy triệu ở đây đấy và chỉ uh, là có mỗi tiền là em bí thư già thôi thì hôm nay mình vào mình sẽ gửi trao cho em già và thông báo với tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước thì Giang vào đó Đẹo nữa Giang sẽ đọc tên lại toàn bộ và số tiền bao nhiêu gửi và mình bàn giao cho em bí thư già có mặt em bí thư già và em Ngọc để nhận số tiền đó Đấy, hôm trước thì Giang cũng đã gửi cho em Ngọc trước 40 triệu rồi số tiền còn lại thì mình sẽ gửi cho em Ngọc để em Ngọc để giúp Ờ, bị em em già là cất một căn nhà nó khang trang sau khi mà à, quý cô bạn anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước mà có xem được cái video này thì ra mong rằng là quý cô bạn anh chị nào mạnh thường quân à, mà giang chưa điện được ấy thì giang muốn là hỏi ý kiến là giang giao cho em ngọc thì có được hay không Đấy, hiện tại thì Giang cũng gần đến nơi rồi à, hôm nay thì ờ, Giang có mua một chút kẹo vào cho ờ, các cháu và ghi hình lại một số hình ảnh ở thôn Ha Cá mà Giang đã vào đầu tiên Đấy, người Giang vào đầu tiên chính là mình và người trở về thì Giang cũng là người đầu tiên không phải là vì mình ích kỷ hay là như này là quý cô bác chị ạ à, thật sự là thì mỗi người có một cái khúc mắc nó khó khăn riêng ấy đấy chứ à, mình không là nhụt chí hay là không muốn giúp em bị thư già đâu đây cái cầu đi qua bị lên nhà em bị thư già đây cầu rất là quen thuộc đó là ngôi nhà sáu mẹ con nằm trên kia là ngôi nhà đầu tiên mình đã cất ở thôn Ha Cá và qua đây thì Giang cũng à, xin à, nói luôn với à, quý cô bác anh chị biết là nhà của em công an viên ấy thì Giang cũng đã gửi lại tiền các mạnh thường quân rồi chỉ còn lại một số mạnh thường quân thì Giang cũng đã nhờ em Ngọc hỏi giúp là bàn giao lại cho em Ngọc một số mạnh thường quân đó là cũng từ em Ngọc gửi sang cho Giang ấy Đấy, số tiền thì Giang cũng gửi lại các cả các mạnh thường quân Nhà em có an viên thì mình không không không nhận nữa Có lẽ bây giờ là em em Bí thư già đang đi giúp em Ngọc Để làm cái nền Và làm cái bể nước cộng đồng thôn Hà Cái Rồi, sang vào là Cũng chủ yếu là ghi hình lại cho các bạn anh chị Mọi người cũng biết thôi Trước là mình cũng mua gà đây Chó đầy đủ hết rồi Không thiếu một cái gì cả bò đấy chung là ngôi nhà Nhà đẹp nhất thôn A Cá rồi đấy ở Giang có nhận được comment của các anh chị là giúp Gọi giúp nhà phó thôn Hùng Thì ở Giang cũng bàn giao lại Thôi thì mình để lại cho em Ngọc Em mới kêu gọi giúp thôn Hạ Cá biết là em già có nhà không và tìm hỏi đây gạch bột đá để làm nhà em bí thư già đây Úp. chào sếp ra nhà không nhở à, xin chào à, dạ, vâng. các anh chị khán giả nhé hiện tại thì uh, uh, có mặt tại ờ, khu vực mà em bí thư già và tất cả mọi người thôn Nam Cá đang làm bể nước cộng đồng ấy thì hôm nay ờ, Giang vào để báo cáo ờ, với mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính giả đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Giang thì Giang cũng là người đầu tiên vào đây và nhờ em bí thư già cũng là người đầu tiên và khi hai anh em gặp nhau cũng là một cái duyên và cái như lúc trước Giang đã nói rồi thì em mới coi mình là một người anh thì mình cũng coi em ấy là một người em của mình rất là muốn giúp em đó về tất cả mọi thứ ở ờ, thôn em rất khó khăn đấy nhưng vì một số ờ, vấn đề ờ, Giang cũng không thể ở lại cùng em đó được thì hôm nay Vang vào thì yếu báo cho bí thư già biết về cái số tiền mà đợt trước làm căn nhà em thì Giang sẽ chuyển lại cho em Ngọc em mới làm thì bây giờ Giang sẽ đọc lại cho em bí thư già để nghe thì mình sẽ gọi em Ngọc ra để nhận số tiền mà đợt trước các mạnh thường quân trong đấy gửi nhá thứ ba anh chị nhá một là có chị Mai bên Úc là gửi cho em bí thư già là 5 triệu đồng hai là cô Đặng Thị Hiền ở Quảng Ninh là 2 triệu đồng ba là chị Mimi Trần Mimi Chan đó mà cũng rất là đi với ờ, rằng rất là nhiều là 18 triệu đồng bốn là chị Hiền Thanh Hóa là 500 ngàn đồng năm là chị Ngô Ngọc Điệp ở bên chợ Âu ấy là 25 triệu đồng 6 là chị Phạm Thị Mến ở bên Canada là 8 triệu 247 ngàn đồng và 7 là bác Nguyễn Thị Thuần ở Láng Hạ Hà Nội là 1 triệu đồng 8 là chị Nguyễn Thị Huân ở 500 ngàn đồng 9 là cô Nguyễn Thị Kim Phượng à, à anh, anh, anh à, Nguyễn Thị Kim Phượng lấy tên đấy là bộ đội Đà Nẵng là 500 ngàn đồng 10 là cô Nga Lê ở bên Mỹ cô Nga Lê ở bên Mỹ là 6 triệu đồng 11 là chị Nguyễn Thị Phước là 700 ngàn đồng 12 là chị bên Ukraine là ủng hộ 200 đô là 4 triệu 6 và 13 là gia đình cô Nhung, anh Tài, chị Ngân là 5 triệu đồng ở bên California 14 là chị Lan, Mùi bên USA là 2 triệu đồng 15 là anh Nguyễn Văn Trung ở Thái Nguyên là 1 triệu đồng 16 là cô Nga Võ ở bên California là 3 triệu đồng 17 là chị Võ Thị Loan cái meo là kim bạch cái đó gửi cho Giang trong cái ờ, Gmail mail ghi tên về đây là một triệu đồng 18 là tiền từ thiện từ thiện là quý của cô Lại Thị Thanh Mai ở trong ờ, thành phố Hồ Chí Minh là 2 triệu đồng 19 là anh Phạm Minh An ở bên Úc có ủng hộ em thư già là 3 triệu đồng và 20 là bác Tạ Quang Tuấn số 11 trên ngõ 27 Hà Nội Nguyễn Trái Thanh Xuân là 2 triệu đồng và cái nhóm của anh à, Minh An à, anh anh anh Tuấn ở bên California thì uh, nhóm direct thì có rút lại tại vì uh, lâu quá không làm những cái già thì mọi người có nói với Giang là đi uh, giúp cái hoàn cảnh khác ấy thì để sau này nhà bí thư già làm thì sẽ ủng hộ thêm cả anh um, một uh, chị ở bên úc nữa thì uh, cũng uh, gửi cho em bí thư già là 5 triệu nhưng mà do là không không làm nên đâm ra là, ờ, các anh chị có điện cho mình là mang đi ủng hộ khác còn số tiền còn lại các tên tất cả các mạnh thường quân giang đã đọc một loạt rồi thì à, quý cô anh chị mạnh thường quân là trong ngoài nước ấy có xem và nghe lại thì mọi người nếu mà thiếu tên của quý cô anh chị nào mạnh thường quân nào thì hãy điện lại liên lạc lại cho giang còn quý mạnh thường quân hoặc uh, anh chị nào mà có thắc mắc mà mình chuyển tiền cho em ờ, Ngọc làm thì liệu có được hay không và như thế nào thì mọi người hãy gọi điện cho Giang. Trước đó thì Giang đã chuyển cho em Ngọc là 40 triệu rồi. Và tổng số tiền à, mình nhận được của em già à, mà đợt trước thì cũng phải hơn 100 nhưng mà do là một số à, mạnh thường quân đã rút và đi ủng hộ gia đình khác mà đợi nhà em bí thư già xây thì uh, với tiếp tục là gửi cho em bí thư già và hiện tại chỉ còn có 91 triệu Được các ba anh chị nhá đấy số tiền mình đã đọc cụ thể rồi thì uh, 40 triệu trước anh là có gửi cho Ngọc rồi, anh bắn trực tiếp cho Ngọc rồi. Chỉ còn 51 triệu nữa thôi. Đấy của tiền của nhà em đi thuê già thì à, à, anh cũng thông báo với um, già luôn và các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước mình sẽ chuyển à, tài khoản cho em à, Ngọc là 51 triệu nữa tổng là 91 và căn nhà này thì mình cũng không quay nữa và cũng không ghi hình để đến ngày cuối cùng mà hoàn thiện căn nhà sau khi em già sẽ alo cho mình và mình sẽ theo dõi trên kênh của em Ngọc để có thể mọi người biết được quá trình à, em Ngọc em làm thì à, cũng có nhiều các bác anh chị là khán giả thắc mắc này nọ thì mình cũng mong rằng các bác anh chị là hãy luôn luôn ủng hộ hai anh em nhé nhất là em bí thư già này này đấy thì mọi người xem được à, em cố gắng nhé em tưởng anh hy vọng là em sẽ một có căn nhà ước mơ trong tương lai và hôm nay đẹp vâng. đẽ là dạ vâng xin chào quý cô bác các bác là anh Gian thì cũng không biết là lý do gì và báo đột ngột quá em cũng rất là buồn nhưng mà báo trước thì em có thể là giữ anh ở lại hoặc nếu mà anh có thể ở lại trên này để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khác mà có khăn khác đây là anh là cầu nối đầu tiên và cũng là người đi cùng em hỗ trợ những cái gia đình đặc biệt hoàn cảnh một ký ức rất là mới mẻ và vui vẻ trong một thời gian ngắn nhưng với lý do gì em không biết nhưng mà em có thể là nếu mà mệnh thường quân nào tên được và ủng hộ những cái <clears throat> phần tử mà còn thiếu sót những cái phần tử những cái hộ gia đình mà có khăn nữa thì hãy chia sẻ với anh Dan và bạn thân già thì cũng không biết chỉ giữ người lại được <clears throat> với không lý do chứ giữ anh ra mà lại à, ra đi mà lý do thì hãy báo cho mệnh thần quân biết và để bạn thân giả biết để bạn thân giả thì rất là mong muốn là có những cái cầu nối như anh gian để hỗ trợ và giúp đỡ những cái hoàn cảnh ở trên vòng cao nguyên đá quê bạn thân giả đấy ạ thì anh cũng rất là cảm à, ơn à, em già đã có cái lời phát biểu mà giúp bản thân Giang thì thật sự cũng khó trả lời tại vì mỗi người có một cái quyền lựa chọn riêng ấy à, cũng không phải là vì cá nhân hay là Giang muốn vì tập thể không phải là mình không không muốn ở lại giúp Mỹ Tư Dạ thứ nhất là tiền của Giang hiện tại Giang báo luôn với các anh chị biết là tiền làm đường thôn Ha Cá là trên 40 triệu nhưng mà đang có hỏi các mạnh thường quân rồi là dạ, là anh sẽ mang về quê để giúp đồng bào ở quê hương anh như anh đi hai là anh chỉ gửi lại cái tiền làm nhà của em mà anh cũng đã đặt đấy hết rồi chú ba anh chị nhé thì các tên ngày trước mình còn cầm cái sổ cũ của Giang hiện tại là có bốn sổ liền cơ rất là nhiều đó là tiền ờ, của em bây già là mình gửi lại cho em Ngọc và em già là có mặt với mình để chứng kiến và mình đọc tên và có gì thắc mắc thì em giả trực tiếp liên lạc với em Ngọc em Ngọc sẽ giúp còn tiền làm đường ấy Giang cũng không làm rất là xin lỗi em bí thư giả và tất cả mọi người với mạnh thường quân thì Giang cũng đã liên lạc rồi và tiền trĩ quỹ của các cháu mồ côi ở đây là hai mươi mấy triệu thì Giang cũng xin phép là được mang về quê Giang cũng muốn là giúp các cháu ở đây đồ cho anh. mua được con vật nuôi rất là muốn cùng bí thư giả để đi giúp bà con và tiền tấm lợp nữa là gần mười mấy triệu thì ra được chấp nhận là 30 triệu ấy chỉ còn mười mấy triệu nữa thôi 14 triệu nữa anh Tiến Phạm thì mình cũng mang về quê để giúp bà con ở gần nhà mình và tiền của quỹ của chị Mai Ngọc còn 30 triệu 29 triệu 500 nữa cũng rất là nhiều là ra cũng mang về quê để giúp bà con nghèo ở nơi mà mình sinh sống và tiền của nhóm chị ở bên Canada cũng còn 13 triệu nữa cũng muốn mua bò mua dê cho hộ mấy hộ gia đình nghèo thế này nhưng mà lang về rồi đâm ra các chị cũng liên lạc lại và mình đã điện vì trong vài ngày vừa qua thì lang đã không ra cái video và không đấy thì cũng có cái um, cái của Giang đâm ra là mong quý các bạn chị khán giả là hãy thông cảm cho Giang. Rồi sau đây thì mình sẽ gọi em Ngọc ra để nói chuyện với uh, em già và nhận hộ em già. Ngọc ơi, ra đây anh nhờ tí đây là em Ngọc em sẽ ờ, nhận công trình ở đây thì anh cũng ờ, nói chuyện với già đấy à, thì ờ, mong rằng là Ngọc trong thời gian mà giúp em già cũng đã đọc hết tên cho mạnh thường quân rồi trước thì anh có gửi cho em là 40 triệu rồi thì còn 50 triệu mà mốt triệu nữa thì anh muốn gửi cho già trực tiếp cho già là cũng rất cách sử dụng tiền đấy thì nhờ em Ngọc là sẽ giữ hộ em già và làm hộ em già căn nhà anh cũng mong là Ngọc sẽ cố gắng hết sức để giúp em bí thư ra còn cái tiền biển nước cộng đồng hôm qua anh có hỏi lại là chỉ có chị Lan nhá cô Lan ở bên Mỹ là 100 đô là vẫn ủng hộ cho bể nước còn à, một số mẹ thường quân thì cũng xin rút thì Giang cũng gửi lại cho các cô hôm qua điện cho Giang rồi đấy nên là Ngọc biết như vậy tí nữa về anh sẽ bắn lại tài khoản và cho em có nghĩa là cái à, đây là cái danh sách mà các ừ. mạnh thường quân mà ngày trước là có ủng hộ làm nhà bí thư ừ. đấy bây giờ là cũng uh, À, một cái việc à, là anh em cũng à, không muốn là rời xa nhau anh em đang cũng đang gắn bó với nhau thời gian nó khá là dài ấy anh em rất quý nhau thì vì anh Giang cũng muốn về quê hương để giúp chính cái quê hương của anh Giang ấy thì anh Giang cũng có là bàn giao lại cho mình là cái số tiền của các mạnh thường quân à, để cho là hoàn thiện nốt cái căn nhà của bí thư gia thì sau cái bể nước cộng đồng này chắc là cũng sẽ tiến hành làm đến cái gia đình bí thư gia thôi thì qua đây thì em Ngọc cũng xin thay mặt À, bí thư già với cả anh Giang là đã à, tất cả các mạnh thường quân trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đặc biệt là đã chung tay à, góp sức để ủng hộ à, xây nhà bí thư già thì à, em à, cũng à, xin à, là cảm ơn anh em ừ. một mặc dù anh em cũng đang làm cùng nhau rồi cảm ơn em nhé. À, rất là không không muốn là anh rời xa anh em nhưng mà vì là mình về giúp bà con đấy à, nói chung là ừ à, là không thể là em không thể có cái cái lời gì nói gì hơn thì em cũng à, xin là thay mặt các mạnh thường quân là cho cái phần là ngày trước là cũng à, anh là cũng là gửi về cái kênh của anh ấy thì ở xây nhà bí thư ra bây giờ em à, anh bàn giao lại cho em ấy thì em cũng xin là là hoàn thành à, tốt cái trách nhiệm đấy để làm sao là cho nhà bí thư già tốt nhất để làm nó cái phong cách nó nói chung là cũng hiện đại hơn là, là cái à, bà con trong thôn bản ấy để mình làm gương cho bà con sau này mình à, các bà con để làm à, như làm lấy cái mẫu nhà bí thư già để làm gương theo ấy để bà con à, thay đổi cái văn hóa sống ở trên vùng cao này đi anh á là cố gắng nhá anh Ngọc nhá anh Ngọc cũng là một người anh thì cố gắng là hai anh em kết hợp với nhau anh mong muốn là như vậy để làm tốt các nhà đấy khi anh về à, sau này anh vẫn thỉnh thoảng anh xem nên là anh vẫn khi nào hoàn thành căn nhà thì cứ alo anh để anh lên ăn mừng tân gia và dạ, cưới vâng. vợ nữa thì à, càng nhanh càng tốt thì anh càng ấy, à, chúc mừng à, bí thư già thôi dạ, cảm ơn anh chị nhé thì ngọc nhá là về anh sẽ gửi à. tiền cho ngọc qua tài khoản nó nhanh hơn thì vì rút tiền mặt đôi khi ừ, là vâng, nó hơi rắc rối một chút khoản nó cầm tiền mặt nó không không được uh, tiền mặt rút được 25 triệu một ngày đâu còn tiền bể nước cộng đồng là còn 100 đô thì ấy gửi cho em Ngọc luôn và hôm qua ra cũng đã nói chuyện với cô Lan rồi cô Lan đồng ý là là thoải mái rồi không vấn đề gì của bác chị nhá đấy có vấn đề xảy ra hay như thế nào mà thắc mắc gì cứ ba chị hãy comment ở phía dưới kênh của Giang và cho Giang biết một ý kiến Giang có thể là tiếp tục về quê mình giúp đồng bào quê hương mình thật tốt hơn và mong rằng là quý cô anh chị nào đã đăng ký ủng hộ kênh của Giang ấy thì hãy luôn luôn và theo dõi Giang nếu tuy là Giang không còn ở đây nữa à, hy vọng là quý cô anh chị luôn đồng hành và các mạnh thường quân là luôn đồng hành với Giang để Giang có thể làm tốt và giúp những đồng bào khó khăn theo như cái tâm và cái tấm lòng vàng của cô bác anh chị niềm tin đã đặt vào Giang Ờ, Giang xin hẹn thì các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và cuối cái video của Giang là những cái hình ảnh mà bà con ở thôn Ha Cá đang à, làm cái bể nước cộng đồng để giúp thôn Ha Cá có cái bể nước nó uống nó sạch hơn và nó vệ sinh với ờ, bà con chống được những ờ, ờ, bệnh tật cái không mong muốn tác động của cái thiên nhiên mang lại theo như mong muốn của rất là nhiều uh, mạnh thường quân cũng như là quý bác anh chị khán giả luôn theo dõi Đấy, đồng hành thì uh, Giang cũng muốn là ghi hình lại cho quý cô anh chị cùng xem những cái thước phim cuối cùng ở thôn Ha Cá Đấy. thuộc xã Khao Vai huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang nhé các anh chị nhé Đấy. và một dịp gần nhất sau khi mà hoàn thành căn nhà em bí thư già thì Giang sẽ quay lại đây để thăm bà con và có một lời chúc cho bà con cũng như là gửi lời tri ân chân thành nhất tới các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước và khán giả đã luôn luôn đồng hành theo dõi cùng bà con những người dân chất phát nhất ở nơi mảnh đất Bắc Cực của Hà Giang Đấy, cực Bắc à, các anh chị như một bài hát là Hà Giang ơi rất À, rất là yên bình những cảnh vật quanh đây thì thật sự là rất là tuyệt vời nếu mà cứ ba anh chị nào mà đã từng lên Hà Giang và một lần đặt chân và một, một lần đặt chân và để check in cũng như là được uh, trải nghiệm cuộc sống cùng bà con đã biết và hay những cái cứ ba chị nào khán giả nào mà đang mong muốn để lên đây để trải nghiệm cuộc sống cũng như là thăm cái cảnh vật ở trên uh, cực Bắc uh, của Tổ quốc thì sẽ biết đến địa danh về cột cờ lùng cú hay họ nhà Vương dinh thự nhà Vương à, hay là đỉnh Mã Pì Lèng tứ đại đỉnh đèo ở trên Hà Giang hay một dòng sông Nho Quế xanh biếc chảy một màu hòa lẫn với màu của thiên nhiên cũng như cảnh vật con người nơi đây Đó. và Giang cũng à, mong rằng à, quý các anh chị khán giả đã luôn uh, đã từng đăng ký uh, chia sẻ những hình ảnh thực tế của Giang và luôn theo dõi kênh thì mong rằng Giang có đi giúp ai những hoàn cảnh khó khăn nào ở vùng miền đất quê nào trên tổ quốc Việt Nam hay bất cứ nơi đâu thì hãy luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ Giang nhé đó là một đứa con tinh thần của bản thân Giang cũng đã xây dựng lên một cái kênh để đi kêu gọi giúp bà con ấy thì à, thực sự là Giang rất là cảm kích sự tấm lòng của các bạn anh chị trước đã dành cho Giang và dành cho những người đồng bào chân chất và chất phát nhất Giang xin à, chúc quý cô bác anh chị khán giả à, theo dõi video có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong cuộc sống và đạt được những gì ước mơ trong tương lai. Để video này nay Giang xin được dừng lại và khép lại tại đây. Một thời gian sau, thì Giang xin hẹn các bạn anh chị là ngày gần nhất để quay lại thôn ha cá ghi hình cho các bạn anh chị cùng xem và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo hiện tại thì bà con vẫn còn đang đến rất là đông để có thể chung tay góp sức cùng mọi người đây này Anh thấy nó là đây. Nó hỏi thế nào hết kìa. Thế rồi nên chỉ nên chỉ uống nên tôi đã có rồi đi tí đi xã mà chưa chuông mà nóng lên đội về